Hi, xin chào tất cả mọi người Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để đăng nhập Facebook trên máy tính Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng à, xem bài hướng dẫn của mình nhé Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở trình duyệt của chúng ta lên Và chúng ta vào trang facebook.com nhé Như vậy là chúng ta đã mở được trang Facebook rồi và ở đây chúng ta sẽ điền cái email hoặc là số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký Facebook và bây giờ thì mình sẽ điền cái email của mình ở đây và chúng ta sẽ điền mật khẩu vào cái ô bên này và chúng ta nhấn vào nút đăng nhập nhé và chúng ta sẽ coi để Facebook à, như vậy là chúng ta đã nhập đúng cái tài khoản của chúng ta rồi và ở đây nếu như mà chúng ta muốn lưu cái mật khẩu ở trong trình duyệt á để lần sau chúng ta mỗi một lần mà chúng ta muốn à, vào Facebook là chúng ta không cần phải à, điền những cái thông tin đăng nhập nữa thì chúng ta sẽ nhấn vào OK còn không thì chúng ta sẽ nhấn vào lúc khác nhé và bây giờ mình muốn lưu này thì mình sẽ nhấn vào ok đã rồi ok và um, như vậy thì mình đã hướng dẫn cho mọi người cách để đăng nhập uh, nick Facebook thành công năm 2018 trong các video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để đăng bài cách um, và cách uh, sử dụng Facebook như thế nào rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này và đừng quên nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn tất cả à, tất cả các bạn trong những video lần sau.